thường niên nghĩa là chúng ta tiếp tục cả năm đấy thì thôi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng vậy thì tôi thấy đây tinh tấn tôi cũng mừng đấy cái pháp hội càng ngày càng đông mà tôi giảng thì nói thật sự là khó hiểu nó không giống hồi xưa giờ người ta giảng mà tôi giảng bằng duy thức đi thẳng vào con người của quý vị và những cái lầm của 62 tôn giáo bạn hồi xưa thời Thái tử Sĩ Đạt Ta tới chừng ngày đắc quả 49 ngày dưới cội Bồ đề thì bắt đầu có tứ sa môn quả thì kinh thủ lăng nghiêm mới nói từ đó mới có ngũ âm ma thành ra bây giờ người ta lọt ngũ âm ma rất nhiều và cách Phật quá xa nếu mình đi đúng đường đó thì cũng không có ai thọ ký mình hết đó cả nam tông bắc tông bây giờ cũng vậy nghe bên uh, minh sắc tuệ đó thì tôi mới nghe hòa thượng nói đó thì các ngài cũng nói vậy nhưng mà nó hơi mâu thuẫn các ngài nói thời buổi này không ai thọ ký cho mình hết nhưng mà bên đó thì chú trọng về tứ niệm xứ minh sắc tuệ ở thái lan nhất là miến điện thì nhiều phật tử đi tu ở đó thì các thiền sư nói rằng bây giờ không ai thọ ký mình đắc thánh quả nhập lưu nhất lai bất lai là hán hết nhưng mà nếu hành qua 16 pháp minh sắc tuệ á niệm thân bốn thân tâm thọ bốn tâm bốn và pháp bốn qua một lần thì chứng quả thánh đầu tiên tức là nhập lưu qua quả thánh là thứ hai nhất dẫn lai thứ ba bất lai và thứ tư xong a la hán thì sau khi hành xong thì thiền sư chứng minh cho mình là hành đúng lần thứ nhất lần thứ nhì thứ ba đã nói không ai thọ ký mà dám nói rằng hành đúng anh đúng tức là đã coi nhập luật thành ra và thượng có nói sao nó có sự mâu thuẫn thời buổi này cách phật xa không ai dám thọ ký mình đã quả nhập lưu nhất đăng lai hết mà khi hành qua 16 minh pháp tuệ Thì qua hành thứ nhất 16 pháp xong Thì thiền sư coi mình trình sao Trình pháp đấy mà Thì chứng minh mình hành đúng 16 pháp Vậy là quả thánh thứ nhất Thành ra có lời nói và cái <laughs> chứng minh của Ngài nó hơi mâu thuẫn Thì ở, ở ờ, Việt Nam mà đó, cái đó có thiền sư Miến Điện qua giảng Thì cô Nhu, cô Nhu chắc cô Hiệp chưa biết Khổ sức gia hồi hồi lúc tôi tôi còn cổ là sư phạm giáo sư cấp 2 rồi cô thấy sao cô đi tu thì cô hoàng cô huệ là đệ tử cổ minh sắc tuệ mà cây đó thiền sư miến điện qua việt nam giảng thì ngài cũng ấn chứng vậy đó ngài cũng nói giống hệt rồi là không ai thọ ký cho ai đắc quả thánh hết nhưng mà cô nhu sau khi hành qua ba lần trình pháp cho thiền sư thiền sư chứng minh ra ba lần đúng hết tôi gặp cổ tôi cười vì cổ là đệ tử sư chân mà vô tình xã thường lắm thì tôi nói cô bất lai rồi cô nói cô không dám mà không dám mà sao cô dám nói thiền sư chứng minh cho cô là đã hành qua 16 pháp minh tệ đúng ba lần thì cô nói có nhưng cái đó con không biết sao thì sau khi năm 75 mươi lăm có giọt ra tây phương <laughs> thực ra nói mất bây giờ không biết còn hay là mất thì không biết à, thì mình thấy cái pháp thời buổi này nó rất khó tôi giảng chứ tôi không biết tôi đắc cái gì nữa nhưng mà tôi cũng nói với quý vị là tôi tha thiết tôi trăn trở với đạo phật khi mà tôi đọc rồi cái bài con sư tử hống đó, là đức phật ngồi với cội bồ đề 49 ngày sau khi ngài đi kiếm quốc đầu lâm phất a la la là thiền sư lớn nhất ở ấn độ thời bây giờ không ai cao hơn các ngài ngài dài nhiều khi mười mấy hai chục năm mà đệ tử chưa chứng đắc được vô sử xứ và phi phi tưởng đức phật có bảy ngày sau khi vô rồi thì thọ ký cho vô sử xứ rồi thọ ký đức phật là a la hán còn phi phi tưởng thọ ký đức phật như lai thì thái tử đi si đạt ta lúc đó là bồ tát chưa đắc quả đâu thì ngài thấy không đúng thấy nhiều chỗ nó hớ ngài mới giảng cho mấy ông đó nghe thì cuối cùng mấy ông công nhận là thái tử giảng đúng nó có nhiều chỗ hớ nhưng mà ông nói rằng bây giờ thái tử đi kiếm hết ở ấn độ không ai cao hơn tôi hết thái tử nhận đúng tôi đi qua đủ đạo sư hết tôi không thấy ai dạy mà cao như các ngài đây nhưng đó không phải là giải thoát đó là cái pháp môn linh hồn vô sự xứ ngày dân ấy, thì nó dường như nó tương tự như a la hán còn phi phi tưởng tương tự như như lai nhưng mà tôi chưa đắc a la hán tôi chưa đắc như lai tôi chỉ có cái trực giác như vậy thôi bây giờ tôi phải đi tự tìm lấy thì ngài đến dòng sâu ni liên sau mà sáu năm khổ hạnh năm năm tìm đạo Ngài xuống dòng sông Ngài tắm 6 năm không tắm nha Dữ vậy đó. Ăn hụt mè tới chết giấc Rồi sau khi tỉnh dậy rồi đó Thì Ngài thấy là hồi đó mình bất cập Làm thái tử thì vợ đẹp con ngon Hưởng xa hoa Phung phí ăn đủ đủ tiện nghi hết Thì thấy con người nó trì trệ Mập Nó ngu si Cũng như con heo mà ăn cám Ăn tối ngày hưởng thụ không rồi sau khi khổ hạnh khổ quá thì nó kiệt sức, không có trí huệ được. Thì Ngài bắt đầu mới trung đạo, xuống dòng sông Ni Liên tắm vậy lên nhận cái bát sữa của cô Siêu Rồi Ngài khỏe khoắn Ngài mới đợi cái cụ bờ đề, dòng sông Liên Ngài chỉ tay Ngài thề. Tại nơi đây nếu mà máu ta có khô, xương ta có mục, ta không thành như lai, thì ta nguyện là chết tại đây và sau 49 ngày sau mai vừa ló mọc thì ngài đắc quả như lai thì ngài tính không đem pháp môn đó ra giải bởi vì thế gian không ai tiếp thu được cái đạo phật nó đi ngược dòng đời thì trong kinh có nói ngài thả cái bát xuống dòng sông đi liên nó trôi ngược dòng sông người mới học đạo nghe kỳ khôi lắm dòng sông nó chảy xiết như vậy mà bỏ cái bát xuống nó, nó trôi ngược thì đó là nói cái lý rồi nhưng là đạo Phật dòng sông tức là dòng đời cái dòng mà chúng ta đang sống để cõi trời dục giới sắc giới vô sắc nó đang tham sân si trôi chìm đắm trong đó mà cái đạo ngài nó trôi ngược với vấn đề tham sân si ở ngoài đời bây giờ sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ là ăn nhất nhất là bây giờ tiền bạc rồi thấy sắc đẹp mà đạo phật thì tối kỵ hai cái đó thì bây giờ mình giảng chúng sanh nó làm sao nghe Chúng sanh là nó tu theo phép cải sửa Thì bây giờ quý vị đã hỏi tất cả tôn giáo rồi Tu là gì? Tu là sửa Nếu nít nó không biết mà tới mấy ông già bà già cũng vậy là tu là sửa rồi Sửa cái ác thành cái thiện Sửa cái quấy thành cái phải Sửa cái xấu thành cái tốt Thì đúng Sửa cái xiềng sắt xiềng cây thành xiềng vàng Chỉ có Đức Phật mới thấy nó cũng kẹt trong cái xiềng à, rồi ngài sau khi đó thì ngài tính nhập diệt tức là bỏ xác ấy thì chư thiên mới xuống thỉnh thì ngài ra dòm ra cái dòng sông thấy sen đó có cái thì nó ở dưới nước có cái thì nó lơ lửng trên mặt nước có cái thì nó giọt lên thì ngài nói thôi chúng sanh có người căn cơ quá tệ thì chắc ta không đổ được còn căn cơ mà lơ lửng đó người này trung có thể độ được còn căn cơ vượt mặt nước thì chỉ nghe ta thuyết pháp là đắc quả thánh quả liền thì ngài bắt đầu mới xả chân xuống ngài nói thôi các ngươi khỏi thịnh thì ai có thấy thì đến đây để thấy bằng mắt mình nghe bằng chính lỗ tai mình thở bằng chính lỗ mũi mình chứ không thở bằng lỗ mũi của như lai nữa thì bắt đầu ngài mới đi ra giáo hóa thì giáo hóa cái gì thì đầu tiên ngài dạy về cái trung đạo của sắc thân rồi tới cái trung đạo của cái tâm đây là quả kinh đại bác niết bàn trung đạo sắc thân là nói về cái kinh đầu tiên thì bây giờ mới có đạo Phật trung đạo về sắc thân tức là mười giới năm giới và năm hạnh thành ra tôi bắt quý vị phải trả bài người tu là phải nắm vững cái đó giới có năm thôi nhưng mà kéo ra dài đó thì tăng tới hai trăm năm chục còn ni tới ba trăm bốn mươi tám nhưng mà thật sự có năm giới thân khẩu mà thật sự có một giới đó là cái ý tư tưởng thân với khẩu chưa có tội lỗi gì hết nhưng mà do cái ý nó điều khiển mới có tội thành ra quý vị thường tỏ giới là quấy không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu người cư xử phải nắm vững cái đó người xuất gia cũng có năm giới đó thôi nhưng mà kéo ra dài thí dụ như cư sĩ không sát sanh năm giới là không giết người không giết thú lớn còn ăn thú nhỏ một tháng 10 ngày chay tới tám giới là chay trường nhưng còn được đúng cây tới mười giới là cây to cổ thụ cấm luôn nó là sa di tới tỳ kheo á, như tôi là khó nhỏ cũng không nhỏ nữa Thành nó kéo dài ra thì nó một giới mà thành ra năm sáu cái trong đó Rồi trộm cắp cũng vậy nó lấy của một một mười ngàn một trăm ngàn thì tội khác mà lấy của cả triệu thì tội khác mà ăn cắp thì khác mà ăn cướp thì lại khác nữa <laughs> ăn cướp thì tử hình là giáo hội là trục sức ra khỏi đó anh nói trong đạo Phật không có tử hình lậu cái y này đó là tử hình đó, đó. ra cư sĩ ở ngoài mà còn mang cái y này ông vua không dám đụng tới Hồi xưa ta kính Phật như vậy đó. nhưng mà khi giáo hội lột y là mặc đồ đời rồi ông vua bắt nhốt hoặc là tử hình anh nói cái tử hình của Đạo Phật rất là cao thượng Chỉ lục y thôi Như là ông không còn xứng đáng là người tu nữa Còn bây giờ <laughs> thì Đạo Phật như thế nào quý vị biết Thôi giờ chúng ta trở lại Thì tam giới là cái gì Còn Đạo Phật là cái gì Thành ra tôi muốn quý vị đi Cái tam giới trước Thì nó có 15 hàng chúng sanh tôi ghi trong này thật ra nó có mười có đại thừa với tiểu thừa người thì quá cô động thì sư trưởng minh đăng quang á thì ngài thấy nhập lưu nhất dẫn lai bất lai a la hán mà con lại có một thì ngài thấy nhập lưu mà lên nhất dẫn lai nhất lai bất lai thánh thứ ba lên thánh tư rất là khó khi khi tôi giảng rồi quý vị mới thấy rất khó thành ra ngài thêm ba ba vô nữa thì ở trong kinh có đó bảy đường đạo khéo si tầm bảy điều yếu lý cao sâu thâm trầm ai có sức gia là biết bảy đường đạo là nhập lưu nhất lai bất lai a la hán bích chi phật bồ tát thánh như lai mà gom lại có một thì không được thành ra sư trưởng mới là 13 thêm ba nữa thì đức như lai là ngôi vị thứ 13 có chúng sanh tiến lên từ nấc còn tôi thấy quý vị sư trưởng là con gom một cõi trời có một cõi cõi trời dục giới là năm giới trời sắc giới tám giới trời vô sắc mười giới thì tôi thấy quý vị đây còn tốt không à? mà cái chết thì cũng có năm giới à không có tám giới được mà tám giới là mới có tu á có cái hạnh ba cái sao không phải là giới mà là hạnh tôi đã nói là giới hại mình hai người ở tù bị thương còn cái hạnh hại mình không đụng tới ai hết anh nói quý vị muốn làm gì làm thí dụ là quý vị giữ nam giới thì ngồi ghế cao nằm giường rộng chiếu lớn ngồi trên ghế salon ngồi xích đu nằm giống cả lắc cả lắc gì không ai nói mà người giữ tám giới là không được <laughs> có anh kiểm rồi giới thứ tám thứ bảy là không nghe xem hát múa đờn kèn chỗ đông vui yến tiệc không đi đám tiệc không đi đám cưới không coi truyền hình thì quý vị nam giới sướng thôi còn tám giới là không được đó rồi nó cũng như người tu rồi không trang điểm phấn son nhất là phải cạo cái đầu trọc không được sức xà bông sức dầu thơm không được tắm gội dầu ờ, xà bông thơm thì quý vị thấy là nó khó khăn đây mới là thật tu đi ra đâu cái đầu trọc là quý vị sợ lắm nha giờ có đây chịu cạo cọt trọc không bữa nay cạo hết nhau còn mấy ông nam thì tôi dẫn về trên xá tôi còn mấy cô thì ở lại đây với sư cô nhau tám giới thôi <laughs> còn mười giới là mới xuất gia tám giới là nửa cư sĩ nửa xuất gia kêu là thỏ bác quan trai đó quý vị thỏ bác quan trai khôn lắm không dám cạo đầu có hai bốn tiếng à hai bốn tiếng giữ tám giới thôi nghĩa là không ngồi ghế cao nằm giường rộng con nghe xem hát múa đừng kèn không trang điểm phấn son có hai bốn tiếng rồi về cái xả láng thì chúng ta thấy là cái giới rất là khó giữ rất là khó giữ thôi chúng ta trở lại bây giờ tôi sốc thứ lớp từ địa ngục bốn đường ác tới bốn đường thiện tức là địa ngục là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula chúng ta coi cái bản trên đó thì ở trong mình có hết ạ thành ra tôi muốn giảng để quý vị theo dõi biết mình có lọt địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula không thì mình lọt hàng ngày tiếp xúc là có liền mà nếu quý vị không học giáo pháp quý vị không hay gì hết thì quý vị ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi quý vị không hay có nằm ở trong đó mà hãy dính mắc cái gì dính mắc cái tâm địa ngục thì cái tâm này kéo vậy mang thân địa ngục bây giờ thân người nhưng mà tâm địa ngục mà địa ngục là cái gì mới được à, thì quý vị thấy có chia hai cái địa ngục là khổ gián và vô gián tức là sinh lý là vật lý nếu vật lý là quý vị tham tiền tham ăn tham ngủ này kia mà không có cái biết ai nói là cười hề hề chứ không có phân biệt cái gì cả. rồi địa ngục mà hữu gián thì nó có cái sự cảm giác nó có sự sống nhưng mà chưa có chưa có cảm giác dễ chịu khó chịu lắm thì tôi đã giảng rồi ừ, quý vị ra coi cái bản đây của sư cô gì địa tạng 18 tầng địa ngục vậy đó quý vị thắc mắc tôi ừ, thấy có nhiều người hỏi đó sao mà con không thấy địa ngục sư bây giờ người trời làm sao thấy địa ngục muốn thấy địa ngục quý vị để ăn cướp đi đi sát sanh trộm cắp đi rồi quý vị bệnh tâm thần đi điên đi thì cái người điên sẽ thấy địa ngục đối với người đó còn quý vị làm sao thấy được bây giờ tôi hỏi công an ở cái phường ờ, phường tám này quý vị biết không quý vị có vô đó mà vợ đâu biết mà nói công an nó có không không có tôi cười xì ke ma tí tụi bụi đời nó bị bắt đốt vậy mà hỏi cái tịnh xá này đó tụi công tụi xì ke ma tí biết không như vậy là công an không có tịnh xá này không có kinh xá này có đối với người tu phật tử ở mỹ ở pháp thì người ta còn biết nhưng mà si ke ma túy này kia nó ở kế bên đây cách vài chục thước nó cũng không biết thành ra có là có đối với chúng sanh nào mình tạo ra cái cảnh giới đó rồi mình chui vào đó công an đó ai tạo ra thì tụi si ke ma tí tạo ra nếu tất cả người dân mà biết tu hết thì công an dẹp đâu có lộn xộn gì đâu phải có công á, rồi đó mình phải hiểu đó đó mà trong đó hành hạ đánh đập sao quý vị cũng không biết tôi tụi chị kêu ma tí nói rằng bắt nhốt trường cọp bỏ đói làm sao mà đánh nó làm sao nó biết hết cái gì có biết nghe nói thôi cái gì đâu có biết chừng nào quý vị nhậu nhẹt chị kia ma tí quý vị biết cái cảnh của địa ngục ngạ quý vị đó thành đó rõ ràng mấy cái cảnh đó là do cái nghiệp của chúng sanh tạo nên thành ra tôi mới giảng về vấn đề mà người ta nói với 21 tháng 12 năm tới vậy năm thìn vậy là tận thế thì bây giờ tu nhiều lắm à có lẽ nghe cái đó gì mới đi đông vậy đó Thế trước là chắc không, không ai đi nghe pháp đâu nghe để khỏi chết để suy nghĩ gì chết là khỏi chết khỏi không bây giờ thí dụ tận thế quý vị chết không giờ quý vị tỏ giới tận thế không chết sao cũng ngủng con đeo đó còn bây giờ không tận thế qua rồi đó không qua rồi năm sau rồi quý vị sống hoài không cũng phải chết cái chết là cái dĩ nhiên của tất cả mọi người ai cũng phải qua con đường đó hết thành ra vấn đề sống chết đối với phật tử là không quan trọng mà quan trọng ở cái gì ở cái siêu hay đọa bây giờ quý vị chết liền quý vị giảng sanh quý vị chịu không sướng vô cùng rồi bây giờ quý vị sống rồi quý vị đang ở địa ngục ngạ quỷ quý vị chịu không có gì khổ thế khổ mình khổ người khác thành vấn đề sống chết không quan trọng sống thì sao chết như vậy như vậy tại sao mình chờ tới ngày mai ví dụ quý vị tu giữ giới thì quý vị niệm phật được nhất niệm đi khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng niệm phật thì bây giờ chết cũng được mà tới năm tới ngay ngày đó chết cũng được quý vị biết đường đi rồi quý vị ai di đạo ơi tiếp dẫn con thì lập tức về cực lạc còn chết bây giờ cũng về cực lạc còn ngày đó mà không có tận thế thì quý vị sao chết cũng về cực lạc thì vấn đề dẫn sinh là quan trọng chứ vấn đề sống chết nó có quan trọng người phật tử phải biết cái đó lợi hỏi tôi có đó là tôi muốn cạo đầu á từ nay quý vị đến hỏi tôi câu đó là tôi cạo tóc liền làm biến mình phải tìm hiểu cho rõ ràng người phật tử là không nên chờ ngày mai mà sống với cái hiện tại mà hiện tại được không <laughs> biết hiện tại là cái gì không tôi giảng hoài mà tôi chưa giảng sâu quá hiện tại lạc trú thì ngoại đạo Đức Phật công nhận cõi này là hiện tại lạc trú. Thì hiện tại lạc trú tức là cõi tước thiền tâm bất động. Gió bát phong không lay động được người nhập tứ thiền. Tham tai không lay động tới người nhập tứ thiền. Thì đây thủy tai sắp tới, nước tràn lan hết cả địa cầu chết đó là thủy tai. Thì người vào tứ thiền làm sao mà động được mà quý vị vô tứ thiền được không mà tứ thiền là cái gì chứ à, tôi muốn giảng cho rằng ở đây chưa có ai vô tứ thiền nổi đâu tôi vô không nổi nữa. mà tứ thiền là cái gì mới được thì hôm trước tôi có giảng thủ lăng nghiêm rồi tứ thiền là một trăm phần trăm tư tưởng không Ban đầu sơ thiền nó là tầm sát hỷ lạc tịnh định xã niệm Phật kéo đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm là hai rồi kéo cái tư tưởng kéo cái nhờ câu niệm Phật kéo trở về với cái xác thân là ba rồi cảm giác hỷ lạc khởi lên là năm rồi tư tưởng nữa là sáu rồi tới nhị tiền thì bỏ niệm Phật bỏ cái cái cái cái đếm là bỏ hết thai rồi thì còn có có bốn à rồi tới tam thiền bỏ lưu cảnh bỏ lưu sắc thân còn có ba còn có tư tưởng cảm giác và câu niệm phật tới tứ thiền bỏ luôn câu niệm phật bỏ luôn sắc thân bỏ luôn cảm giác còn có mình tư tưởng rồi cái này là cái hiện tại lạc trú nhưng mà tôi chưa giảng sâu quá như vậy còn tư tưởng sao nghĩa là sao mình sống được cuộc đời này đừng có cảm giác đừng có sắc thân được không thì thôi có đó để khi khác tôi chưa có giảng sâu nhưng tôi hỏi là quý vị biết à, tôi có giảng rồi mà tôi không có giảng sâu làm sao hiểu nổi vậy chưa có đủ khả năng là tôi bắt đầu đi làm mẫu giáo Nghe không? thì chúng ta nên nhớ nữa là địa ngục chúng ta học rồi địa ngục hữu gián vô gián rồi ngạ quỷ rồi Lực địa ngục vô gián đó là vật lý chưa có biết, chưa có sự sống. Hữu gián là có sự sống. Rồi ngạ quỷ là có dễ chịu, khó chịu, không dễ mà chưa có tư tưởng. Tới súc sanh là có tư tưởng mà chưa có mặt na, chưa có ý chí. Tới cõi người mới có ý chí. Tới cõi trời dục giới có ý chí mà có kinh nghiệm. Tức là ấu trĩ, cái nỗi non tới cõi trời sắc giới là sơ thiền nhị thiền tam thiền kinh nghiệm dài dặn tới tứ thiền tứ không kinh nghiệm thật là dài dặn cho nên dài dặn quá không sống với sắc thân nữa tứ thiền còn sắc thân còn cảm giác mà không sống với nó tới tứ không là hư không vô biên thức vô biên vô giữ phi vi tưởng toàn là tư tưởng không hư không tư tưởng sắc thân là cũng tư tưởng không? sắc thân tư, tư tưởng hư không sắc thân hư không cảm giác hư không cái này tôi có giảng qua rồi tôi nhắc sơ thôi sau này tôi giảng lại nữa rồi tới đó là hết tới hư không vô biên đó thì tất nhiên người tứ thiền thấy mình đạt tới cái cõi là hư không bao la nhưng mà còn có có chủng tử tức là có hình có tướng nhưng mà rất rộng rãi thành ra di thức nó kêu là giống giống như là hiện lượng trực giác nhưng mà tờ hiện lượng thì cái cảnh nó không phải là tánh cảnh nữa phải là cảnh có phật tánh mà có đèo theo cái hình ảnh hình ảnh gì hình ảnh hư không thành ra kêu là chân đối chất thôi tôi giảng sơ thôi rồi tới thức vô biên đây mới thật sự là vô lượng vô biên nhưng mà còn chuyển động cái đó là ai là gia của chúng ta đấy đứng lặng là chơn mà chuyển biến là vọng thành ra chơn vọng hòa hộ thôi tôi giảng sơ thôi tới vô sử xứ là tương tự như a la hán không có không gian không có thời gian nữa tới phi tưởng phi phi tưởng xứ là tùy thuận đây là tương tự như bồ tát thánh và chư như lai cái đại khái như vậy thì hết rồi sau khi đức phật ngồi dưới cụ bồ đề ngài mới thấy ngài mới nói là bốn đường ác đó thì như tôi giảng đó có chưa có sự sống rồi có sự sống rồi bắt đầu có cái biết mà chưa có tư tưởng có tư tưởng mà chưa có nghiệp thì cái này vị nhập lưu phải thấy rõ còn người trời dục giới thấy không rõ mới giọt có hai cách giọt một là đèn nén chỉ hai là quán vô thường vô ngã điều khổ đau chạy trốn lên người và trời dục giới mà hãy đè nén quá không nổi thì nó nổ còn chạy trốn mà khi không chạy trốn được thì rớt trở lại cái này chỉ có thánh nhân mới thấy thôi Người ta Đức Phật hồi xưa không thấy Lúc còn Bồ Tát chưa thấy Tới chừng đắc quả rồi Ngài thấy Nhưng mà chúng sanh có thói quen rồi Cái sửa chạy trốn cho nó không bao giờ mà nhận lại Mà nhận lại là cái gì Và cái này là cả một vấn đề tôi là nhức nhối với nó Tôi trăn trở với vấn đề nhận lại Làm sao để nhận lại Thì đó là cái lối, cái lề lối của người trời, của tư tưởng cái gì cũng đòi hỏi làm sao hết làm sao tức là có sư phụ có pháp môn có người hướng dẫn có từ từ có lai rai có điều kiện đủ điều kiện đó thì mới làm được còn cái cái nhận lại nó không có điều kiện thí dụ tôi là sống sống người ta bây giờ tôi muốn làm sống trời trời dục giới sắc giới thì tôi phải có điều kiện tu tập có sư phụ có người chỉ dẫn có xác thân khỏe rồi tôi tập trung mạnh kỹ lâu sau tôi mới thăng hoa được rồi cái cõi trời dục giới rồi tôi muốn lên cõi trời sắc giới cũng phải làm vậy thăng hoa rồi thành ra cái giới lực đó là phải tiến lần lần nhưng cái quả phật thì không phải vậy ngay trong cái người ta cũng có sống cũng có dòng nước ngay trong trời dục giới sắc giới vô sắc cũng có dòng nước dòng nước giống hệt nhau mà ngay sống bây giờ làm sao để để mà thăng qua lên dòng nước vĩnh viễn sống không thể không thể tiến hóa lên dòng nước được sống có thể tiến hóa sống xấu lên sống tốt chứ không không thể mà tiến hóa lên dòng nước không có tiến hóa được cái đó cái đó chỉ là sự nhận lại thì cái đó là cái khó khăn mà Phật muốn muốn rút lui và tôi cũng vậy tôi cũng tính rút lui vì không biết tôi đắc mà có đúng hay không thành ra giữa sống với dòng nước khó mà nhận được khó mà nhận được thành ra từ xưa giờ cái thế giới này cái sống với sống thôi nhất là tây phương thành ra cái bài bát nhã tâm kinh nó cái câu mà sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc là không ai hiểu nổi tiểu thừa là không chấp nhận câu đó thì tôi tạm dịch ra là cái sắc thân này không khác gì với cái bản thể chân như bản thể chân như không khác gì với sắc thân sắc thân tức là như lai bản thể bản thể tức là chúng sanh thì nói cái đó là khó như vậy như lai chúng sanh là một hả một là sai mà hai thì trật hồi đó mình thấy nó có cũng như mình ở đây sống thì với cái dòng nước linh hồn linh hồn nó bắt đầu qua qua đạo phật đó, đó là cái dòng nước như vậy mình hồi lúc còn nhỏ như bây giờ giúp tôi ngày đây tôi còn bảy tám tuổi rồi giờ tôi bảy mấy tuổi đây thì là một người hai hai người nếu nói hai người thì đứa bé ở bảy tám tuổi nó chết đi bây giờ có tôi đây không nếu là hai người là phải khác nhau sắc ờ, thân hồi 7 tuổi sắc thân bây giờ bất sắc thân 7 tuổi chẳng khác gì sắc thân 10 70 tuổi sắc thân 70 tuổi chẳng khác gì sắc thân 7 tuổi sắc thân 7 tuổi tức là sắc thân 70 sắc thân 70 tức là sắc thân 7 tuổi nhưng mà thật sự nó hai À, thành ra chúng ta tâm kinh mà không ai giảng chúng ta không hiểu nổi chẳng khác là do có hai sự vật so sánh thì sắc thân ở 7 tuổi sắc thân bây giờ 70 là khác nhau còn nếu mà sắc thân 7 tuổi tức là sắc thân 70 thì có một thành đó nói tôi là 7 tuổi bây giờ tôi là một người thì nó kẹt Tôi bây giờ già khú móm răng rụng hết trơn rồi 7 tuổi rồi còn sức khỏe còn đẹp trai tóc còn để chỏm còn bây giờ tóc bạc hết trơn da nhân má có làm sao là một người được nếu không phải một người thì hai thì hai bây giờ đứa bé 7 tuổi chết thì tôi có ngồi đây được không rồi đó mình thấy nó khó chỗ đó thành ra phải nói rằng xác thân với cái linh hồn Sắc thân là hai mà linh hồn là một Mà linh hồn là cái gì? À quý gì khó Nói linh hồn là cái gì là trật Mà nói linh hồn không phải là cái gì là sai Mà có linh hồn là không có giải thích được Thì bên Đại Thừa nó hay là nó tạm như cái dòng nước Dòng nước kêu là linh hồn Còn sắc thân sắc sắc thân này cảm giác thọ tư tưởng phân biệt ý chí và những kinh nghiệm kiến thức là sống thành ra sống chẳng khác gì nước nước chẳng khác gì sống sống tức là nước nước tức là sống thì ngoài cái sắc thân sắc thọ tưởng hành thức này không có dòng nước ngoài dòng nước không có sắc thân sắc thọ tưởng hành thức thì cái đó chúng ta thấy là nhức nhối sau khi tôi hiểu rồi thì tôi mới cha bây giờ tu làm sao nó nhận lại không có pháp môn không có bổn sư không ai dạy mình cái bất tử hết thì bây giờ làm sao mà đặt cái chữ làm sao thì chúng ta kẹt nữa thành ra đức phật thấy nó khó khăn ngày này muốn nhập diệt này muốn nhập diệt nhưng mà cuối cùng những người tu nhị thiền tức là niệm Phật đếm từ một tới 10 niệm Phật cõi đếm là khó qua đâu Phật cái tâm còn tán loạn tới chừng qua nhị thiền tâm định định sanh hỷ lạc khỏi cần niệm Phật nữa mà cái tiếng niệm Phật nó tràn cái linh hồn nó tràn ra mình nhận được nó mình tống vô mà nó đã đầy rồi nó tràn ra rồi tam thiền là mình liên tục mãi cho tới mất thân cái cảm giác toàn hết toàn thân thì không còn sắc thân chỉ còn cảm giác và tư tưởng thì đó là tam thiện còn thấy cảm giác nó còn đê tiện nhất luôn cảm giác sống toàn tư tưởng là tước tiện thì mấy cái cõi này qua đầu Phật rất mau nhưng mà rất lâu <laughs> đạo Phật nó khó vậy mau là sao là đủ điều kiện thông minh sáng suốt mà chính cái thông minh sáng suốt này đưa quý vị tới tự cao thành ra đức phật rất sợ mấy ông trời bà trời làm thiện không ai bằng mà làm ba ác cũng không ai hơn quý vị là thông minh à? thì sẽ giàu sang quan quyền vua chúa sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời đó là đức phật định bà mà như ông mấy bà giàu thấy một mà nếu giàu ở đó hưởng thụ không qua đạo phật được vào làm sao dám giữ tám giới rồi tôi giàu sang như vậy như cái bài gì tôi đã kể đó Hồi nhỏ nghèo muốn chết Bây giờ tới già được ký có tiền bạc được một số vàng rất lớn Mà già bảy mấy tuổi mà còn đeo vàng rồi cái cái cái cái, cái, cái dây xiềng vậy nó biến nào bự bự mà vàng ống ánh chắc vàng thiệt rồi ở cái tay này đeo cái vòng đó giống mấy cô mười mấy hai chục chiếc tôi nói trời đất ơi bà già như vậy rồi hỏi nhiêu tuổi rồi nó bảy mấy tôi nói già mà còn diễn bà nói trời ơi sự không thông cảm cho con hồi nhỏ con nghèo muốn chết con mong rằng có vàng đeo mà nghèo mà làm sao có vàng bảy bốn bốn năm chục năm nay con hà tiện con ký cốt mà để dành bây giờ con được rồi sư không cho đeo trời ơi tôi nói tôi không phải cho bà đeo tôi sợ là nó giết bà đấy thì, thì quá thiệt đâu tháng mấy hai tháng tôi đi gặp bảo là cảm ơn nó bóp cổ bà nó lấy dây chuyền nó giật mà ngay cái người nguyễn đáng là ngu chết bà, bà la trời cái bà quay bà đạp nó bà tống nó bà rượt nó chạy vì dây chuyền đứt rồi bà nắm lại được rồi đem cắt hết không dám đeo nữa tôi đi bát ngang tôi hỏi tôi nói không thấy bà đeo mà nó còn cảm ơn sư tí chút là con chết rồi nhờ sư đó tôi nói nhờ sư bà chết là tôi tôi khóc á tôi buồn lắm nói, trời ơi sư thương con tới vậy hả tôi nói không thương bà mà tôi thương cái ngu của bà đó tôi khóc cái ngu của bà chứ không phải tôi khóc bà bà thứ ngu si này phải chịu <laughs> phải chịu chết thôi rồi bây giờ cách tháng mấy hai tháng bây giờ bà đeo lại nữa <laughs> tôi gặp tôi hỏi bây giờ đeo lại nữa rồi nó ngứa cổ quá sư rồi mình có của mà không đeo mà có nói giờ ao ước được đeo mà không đeo kệ nó giết rồi giết liều mạng thôi giờ tôi trở lại để chúng ta thấy rằng cái tâm con người cái hiểu biết đó nó đưa mình xuống địa ngục không ai mình đưa mình lên cõi trời không ai đưa mình thành phật mà chính mình nhưng mà đưa cõi trời thì dễ đi dễ thôi nói dễ cho cũng khó à như bả rồi giờ cứ đưa cõi trời bả đâu có chịu rồi về cũng làm lại cái đó người ta kêu là cái tập khí hay là cái ghiền hay là cái dính mắt, hay dính mắt đâu thì kẹt do đó quý vị thấy vậy rồi quý vị nhắm tôi dính mắt không Cha siêu ngon ngồi đâu có dính mắt tiền bạc siêu không giữ mốc xì, không ăn thua gì hết không giữ tiền là không nắm tiền bạc mà cái tâm còn nắm thì không ăn thua gì hết cũng như ông ờ, ờ, ờ, ông vô não gặp đức phật đây cái dao rượt chém Cô đam dừng lại Đức Phật nói ta dừng từ lâu chỉ có người chưa dừng thôi Ông nghe ba lần ông mới hiểu Ông mới thấy cái dao xuống Ông nói con dừng rồi, rồi con bỏ dao bỏ gươm giáo đó Đức Phật dừng lại đi Nói ông dừng bên ngoài mà chưa dừng bên trong <laughs> Dừng bên trong mới là quan trọng Bỏ dao mà cái tâm còn dao Cái miệng niệm Phật mà tâm vừa rau găm Ông bà có cái đó không? chắc còn á không có đến đuổi giết người nhưng mà tao bữa nay niệm phật tao trai không có tao đào một mã mẹ chửi thôi <laughs> chửi nhẹ nhẹ thôi còn đó không niệm phật là đi tới nhà mắng à kiếm chuyện à quánh lộn á thì chúng ta thường có cái đó tôi cũng còn dính mắt nè mà dính mắt cái cao thượng đức phật buổi phải dứt luôn tôi ở đó thì bỏ nhà bỏ cửa đi tu là sắc tài danh lợi tôi không đụng không đụng chứ cái tâm còn nha nên nhớ vậy không tiền không bạc không gì hết ngày thì xin ăn thì thấy ngon rồi nhưng mà cái tâm chưa được chưa rồi cái khoái cái đó mới vô thiền đầu xu theo số tức rồi bây giờ qua niệm phật rồi thì tôi tu tứ thiền quen rồi vô cái tôi qua tới cái thứ ba liền khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng niệm phật để nhớ cái là tiếng niệm phật nó hiện ra rồi tôi tống vô hiện ra Không có cái gì xen vô được hết Khoái Còn cái gì an lạc cho bằng nữa <laughs> Mà Đức Phật nói con sanh về cõi trời nha Chứ không có cõi Phật được đâu Không có giải thoát được Con còn trói cột vào cái xiềng dạng mà tôi còn chưa tới hư không vô biên thức vô biên vô sử là tôi chưa đạt tới à tôi không có đó cao hơn nữa bây giờ đức phật biểu phải bỏ cái đó trời ơi làm sao bỏ được bỏ được con sống với ai con sống với nó con đức phật biểu con bỏ ăn mặc ở bệnh đừng có chú trọng tới bây giờ con khoái cái thiền định khoái hình ảnh ai di đà khoái thế giới cực lạc con tưởng tượng là con chìm lắm trong đó biểu con dứt nữa làm sao dứt mà dứt bằng cách nào cái đó là cái chết không có cách thức dứt chỉ có cái hiểu rõ thôi à, thôi bây giờ chúng ta trở lại để tôi nói rồi hết giờ bữa nay quý vị trả bài đó tôi mệt quá rồi tôi có gió nhiều đâu không? thì cái dứt tôi đã nói quý vị rồi qua đạo phật quý vị không thể tìm pháp môn để dứt mà quấy sự phải có một sự tha thiết một sự trăn trở tôi mới được cái danh từ mới đó một sự thao thức trăn trở với nó sự bất mãn tới cuối cùng đặt cái nghi lên đầu thì khi nào tất cả sự ham muốn quý vị đó nó lặn xuống rồi đó thì đó là đó là đạo Phật quý vị đừng có trông mong mà sống mà đi tìm dòng nước không có chỉ khi nào sống lặng bớt thì đó là dòng nước còn có dòng nước có sống thì quý vị cũng thấy là có dòng nước đó nhưng quý vị không nhận được đâu quý vị cứ nhận cái lượng sống mà lượng sống thì có sanh già bệnh chết có sanh có diệt có dòng nước chưa hề sanh diệt đời đời kiếp kiếp nó cứ trôi chảy lượn đường như vậy rồi do cái ham muốn của mình tham sân si dinh nhục lợi hại thiện si cái làm cho nó nổi sống thì ngoài sống không có nước ngoài nước không có sống nhưng mà sống là sống còn nước là nước sống thì sinh diệt còn nước ta bất sinh bất diệt cứ trôi chảy mãi mà ngay lúc mà cái lượng sống quý vị nhận cái dòng nước quý vị cải sửa cho đi tìm cái dòng nước làm sao tìm được tìm chừng nào thì cái lượng sống càng nhiều chừng đấy vì tìm là móng cầu tìm là rộng mà càng rộng thì sống càng nhiều mà sống càng nhiều quý vị nhận sống là tôi là của tôi là tự ngã tôi thì hỏng đừng mong cầu đừng dính mắc đừng ghiền thì đó là nó là dòng nước mà đừng ghiền cái gì đừng ghiền tất cả mà làm sao đừng ghiền không làm sao được hết thành ra cái đó là cái khó khăn mà quý vị cần phải biết nghe không Rồi thì à, tôi nói sơ cho quý vị biết thôi Rồi chúng ta bắt đầu đi tìm mẫu giáo Thấy không? Tức là quý vị trả bài Mà kỳ này trả là dễ dàng trả theo kiểu mẫu giáo chứ không phải trả theo kiểu mà trung học hồi trước tôi muốn gì cả theo kiểu trung học đó trả theo đạo phật đấy tức là tôi giảng vì nắm cái ý của tôi rồi tôi trình bày cách khác quý vị trình bày khác mà cái ý có một thôi bây giờ quan trọng là cái ý còn thân khẩu ở miệng quý vị muốn sửa làm sao sửa nhưng mà đừng có sai cái ý của tôi thì quý vị làm không nổi ở trời vinh mà làm được mười mấy hai chục còn Vĩnh Long là tăng ni không à tôi cũng tưởng là tăng ni giỏi hơn cư sĩ có một hai người mà làm còn trật cả vua phải nói ở đây là chì lắm á mà không biết chừng nào nó chảy rồi tôi không biết <laughs> thấy không? tôi thấy ở rồi dinh này được hai mấy ba chục tôi nói có thể trình bày được có khi trình bày hay hơn tôi ngắn gọn hơn có khi thì lộn thường hơn nhưng mà trình bày được còn Vĩnh Long có một hai gì tôi viết rồi tôi giảng cái rút hết ngồi nín thinh hết hỏi không thèm nói nữa chưa làm gì vừa chưa làm quá tụi con đến đâu tụi con tịnh khẩu hết thì thôi kẹt rồi tôi ngồi suy nghĩ hoài bắt đầu tôi trách tôi nói quý vị làm biến quá ở à. trà vinh tôi cư sĩ mà còn giỏi hơn quý vị đó nhưng mà không nhà cư sĩ trà vinh là hai mấy ba chục năm rồi <laughs> nghe nhiều quá thì cái trình độ nó phải cao còn rảnh tăng ni là đâu có rảnh bây giờ làm phật sự tùm lum đi quỷ lão rồi nào là nuôi con nít rồi nào là đủ thức thành ra tôi thấy cư sĩ mà như cái cô dĩ sa đét đó tôi, tôi thấy hay cô đòi xuống đây cô học uh, di thức cô nghe nói nghe di thức nhiều mà không thấy ai giảng rành như xưa đó. con xuống đây rồi học sư gửi cho cô con ở tỉnh xá hoặc chùa nào nha con biết là ở tỉnh xá sư sư có cho người nữ mà sư khó lắm bây giờ sư có phật tử rồi sư gửi con tôi nói nó nói là cô thua phật tử cho tôi đâu có biết tôi gửi người ta nhận hay không thì cô xuống dưới thời gian rồi cô quen ai nó cô ở đâu ở chứ tôi gửi cô biết cô làm sao đây phật tử nó trách tôi cô phải đàng hoàng mới được <laughs> tôi đâu có biết cô xuống dưới ở một hai ngày không thua phải cả tháng á rồi tại sao cô không xuất gia cô nói con xuất gia lâu rồi sư chỉ con ra bây giờ con theo ai có cái tịnh xá nào như chỗ sư không không có làm á à? bác con vô nương nít rồi làm bánh này kia đem đi bán rồi nó con không làm lo tàu hú rồi con không ạ à. con vô để tu như sư à, như sư nói à. sáng đi bác rồi trưa chiều á trưa đổ cơm chiều thì 3 giờ 4 giờ học chân lý khuya chiều sáng ngồi thiền sáng thì 7 giờ 6 giờ 7 giờ mới mở cửa chiều 5 giờ đóng lại để yên cho các sư tu tịnh bây giờ ở đâu có cái chỗ như vậy chứ chỉ con đi con xuất gia liền bây giờ tôi nói, ở cái đó tôi không biết á thì cái đó là của minh đăng quang chứ không phải của tôi cô nói giờ minh đăng quang không còn đâu sư tôi chậu hàng nói cô nói quá thật quá thật bây giờ đạo khất sĩ không còn và lan ban sĩ thôi <laughs> như đây tôi nói là sư cô đây chắc buồn tôi tánh tôi nói thẳng đó khất sĩ thì phải vậy đó người nam đó là không được ở tịnh xá sư cô người nữ là không được ở tịnh xá tăng chứ đừng nói là tăng đi ở chùa đó thì chỉ đơn giản thờ phật thích ca thôi chứ không có tùm lum không có quan âm không có mốt gì cái đó là bên bất tông mỗi cái nó có cái truyền thống khác nhau bây giờ ba hệ phái mà ta chấp nhận bắc tông nam tông và khất sĩ Nha, thì bắc tông là được ăn chay nhưng mà ngày ba bốn bữa khất sĩ một bữa ngọ ra còn nam tông thì ăn mặn bắc tông nam tông được hút thuốc có tiền khất sĩ không được cầm tiền cứ minh đa quan mà đi đâu mà đầu trần chân không trừ mấy người già bệnh thì ông nói ở đó ông nói mấy tuổi trẻ hàng ngày phải đi khất thực bên bắc tông thì không có bác không có gì bác ở giới có cái mũ vua phải lớn rồi làm sao đi hoa mà mặt có ống có tai thành ra mấy thầy cởi hông đá chạy dù dù thì tôi như vậy làm sao cởi hông đá không được tôi vậy là không thể vô tiệm ngồi ăn được mà cũng không thể nằm giống được nó không có ống không lẽ leo cây cao mà làm việc được còn mấy thầy leo lên này kia sơn phết làm chùa này cái đủ đó thì bên đó sư trưởng nói là ta tu theo người trời còn mấy ông là một phật một ma bởi vì mấy ông không có làm cái gì hết không tiền không bạc ăn là bá tánh lo hết có bốn cái ăn mặc ở bệnh ăn đó thì đi bác về phật tử sức thêm còn bên trung quốc đó là nhất nhật bất tác nhất nhật bất thực một ngày không làm lao động là một ngày ta nhịn đói không ăn đó là ông tổ à, tổ gì đó bách trưởng ông già mấy mấy tuổi mà ông còn giá cái cuốc cái, cái len ông ra ông làm rồi đệ tử thấy vậy không cho ông cứ làm sao mới lấy cuốc giấu cái giấu bữa đó ông kiếm không ra ông nhịn đói bữa đó rồi hai bữa giấu nữa ông nhịn đói luôn hai bữa <laughs> đệ tử sợ mới đem cuốc năn nỉ thầy thôi rồi ra làm để thầy nhịn đói thầy chết tại sao vậy tại đạo phật nó tùy chuyên cái sải Ấn Độ đó thì người ta là không có đi bác không có làm Thời Đức Phật chúng ta coi lại coi, Sáng đi bác, trưa khất thực Chiều nghe Pháp, tối ngồi thiền tới sáng luôn Thì sư trưởng làm cũng giống vậy đó. Còn đi xin ăn không? Thành ra không đi bác thì sư trưởng đó Không đi bác là không ăn Nhất nhật bất đi bác là nhất nhật bất, bất, bất thực nhất nhật bất khất thực là nhất nhật bất thực còn bệnh là nhất nhật bất tác là nhất nhật bất thực hai cái nó khác là vì sao vì trung quốc thời đó là đông dân thế giới 3 tỷ trung quốc chiếm hết 1 tỷ chúng ta thấy nó ghê đó còn làm sao mà nuôi mấy ông sư trời một cái thiền viện vậy cả ngàn tăng mà đi xin ăn không thì chết cha dân rồi mà lúc đó là đạo khổng giáo mạnh không giáo nếu mà bệ hạ cho mấy ông sải Ấn Độ qua đó Thì cái nước này thành nước Ấn Độ cái thứ mà đi lang thang đó nó hấp dẫn Phật tử lắm Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa Ở giường, ở rừng, ở dưới cội cây, ở tha ma nghĩa địa Là không được Thì Đức Vua mới cấm đi khất thực cũng như mấy ông này mà lên cũng cấm người khất thực tôi là bị bắt ba lần <laughs> cũng vội đi bắt và ờ, thì chúng ta thấy là cái gì dạng sư khởi đầu nan bây giờ thì khuyến khích cho cái là tán thán thì nó tùy theo cái thời buổi đó chúng ta phải hiểu nó thôi giờ trở lại thành ra cái quả nhập lưu đó nó thấy rõ bốn đường ác mà như thế nào là thấy rõ thì như tôi nói đó khi nào cái tâm mình lặng lẽ hết mình đừng có cải sửa đừng phê phán đừng chế trích đừng ham muốn nữa mà làm sao đừng ham muốn mà nếu mình làm sao tức là dùng cái ham muốn cao thượng đè cái ham muốn xấu xuống thành ra trong kinh mới nói đó chúng ta dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu khi có tư tưởng xấu thì lấy tư tưởng tốt đè nó xuống Rồi khi tư, tư tưởng tốt ngủ ngầm ở dưới tư tưởng xấu ngủ ngầm bị đè xuống còn tư tưởng tốt thì đây có thiện trí thức là mới trực nhận cái bất tử hết ham muốn ác rồi còn có ham muốn thiện thì tức là nhị thiền á tôi dán cho nó rành sau này tôi sẽ trở lại thì từ đây có thiện trí thức giúp đỡ mới dứt tất cả pháp môn lặng lẽ mà nhìn lại cái tư tưởng thì nó chuyển biến sao thấy y như vậy nếu quý vị là dòng nước quý vị sẽ thấy rõ cái lượng sống vì lượng sống nó nhờ cái dòng nước để nó phát sinh nó duyên khởi phải thấy không nào thì cái này là tôi giảng trước rồi sau này giảng lại thấy không thành ra khi quý vị trở về cái bất tử rồi cái gì lặng lẽ nhìn cái căn trần thức à, do duyên con mắt là sinh lý à, có sự sống do duyên sắc trần là vật lý chưa có sự sống thành ra nhãn thức là ngại quỷ rồi ngạ vĩ là chỉ có cảm giác dễ chịu khó chịu không dễ không khó thì tới súc sanh mới cải sửa cái này thì khi yên lặng quý vị sẽ thấy cái diễn biến của nó thấy thật rõ bởi vì cái diễn biến đó chính là mình mình chính là cái diễn biến đó còn người trời do đè nén do quan sát đối trị nó đè nó thấy một cách lờ mờ lờ mờ thì phải chạy trốn mà thấy rõ chạy đâu bây giờ quý vị biết đó là cái hầm trong biết rõ vậy quý vị có bao giờ lọt xuống dưới không còn quý vị biết không rõ lời mà không biết phải hầm trong không quý vị dẫm thử mà cái lột lột lọt tuốt dưới thành ra đức phật chủ trương là thấy rõ thấy bằng chính mắt mình nghe bằng chính lỗ tai mình thở bằng chính lỗ mũi mình các đệ tử đến đây để thấy bằng mắt nghe bằng tay thở bằng lỗ mũi của mỗi người chứ đừng có thở lỗ mũi như lai đừng có tin như lai thì các con cũng là như lai sẽ thành ta là như lai đã thành thế thôi thì có đó chưa có tôn giáo nào dám nói vậy đó tôn giáo thì có đức chúa sanh ra dạng vật chúng sanh các pháp nghe lời chúa thì sẽ trở về hầu hạ chúa còn cái lời Chúa sẽ xuống địa ngục đời đời đó là trong kinh tân ước cũ ước lật ra trong đó có còn Đức Phật thì nói nếu các con mà không làm Phật các con phí bán ta các con theo lời ta để các con làm Phật bằng như ta không ai sanh ra các con đâu chính cái thức sanh ra các con các con tạo cái lòng bằng cái tư tưởng và thức trí của các con là có con chui vào đó có con la trội khi các con thấy rõ cái diễn biến của cái lòng các con tạo đó thì cái lòng vẫn còn đó nhưng các con vĩnh viễn không dính mắt nữa thì có đó là câu Phật kêu là tập đế thì thôi bây giờ tôi giảng cái dính mắt trước mà dính mắt nó có dính mắt của bốn đường ác dính mắt của người trời à, dính mắt của trời sắc giới dính mắt trời vô sắc thì mới hết cái dính mắt tam giới này nhưng mỗi cái nó có một cái chi tiết sâu xa nó nằm trong con người quý vị á rồi quý vị mới qua nhập lưu là thấy rõ thì có lẽ chúng ta gặp nhau chắc có năm bảy chục lần nữa không? nếu trả bài nữa chắc cả trăm lần quý vị chịu thì chúng ta tiếp tục còn lần biến thì rút lui à, mà rút lui mà ít quá thì tôi cũng rút lui luôn <laughs> thì hơi khó nhưng mà tôi thấy hôm trước tôi thất bại là bắt quý vị trả bài theo đạo Phật cái thông minh sáng tạo của quý vị thì ở đây làm cũng được hai mấy đó là Phật tử Ngọc Dân không à ba mấy năm rồi còn ở Phật tử mới thì dường như thất bại mà cả tới Tăng Ni Vĩnh Long cũng thất bại hết bây giờ Vĩnh Long tôi cũng xuống mẫu giáo nữa thì mấy sư cô mấy tăng cười giật khoái à. ai cũng trả được hết còn trước kêu là người nấy là không dám đưa tay mà kêu một cái thì từ chối còn bây giờ người nào cũng trả được hết còn quý vị đây là sao kêu qua thì trả được hết người nào cũng trả được hết thì tôi lập ba lần rồi quý vị cả pháp hội lập ba lần rồi bây giờ mỗi người bắt đầu trả trả không được là bắt đầu mở giáo lại ba lần nữa sáu lần chín lần chừng nào quý vị thuộc thôi thì cái đó phải thuộc thôi giống người gì học bài học một lần không thuộc thì mười lần mười lần không được thì mười lần mười một trăm lần phải thuộc thôi không một trăm lần không thuộc một ngàn lần thuộc không phải thuộc thôi thì thôi giờ chúng ta bắt đầu thấy bây giờ quý vị nhìn cái bản thấy thì hôm trước tôi giảng rồi đó căn tức là khoa học kêu là sinh lý có sự sống mà chưa có cái biết à, thì duy thức kêu là địa ngục hữu gián gồm có mắt tay mũi lưỡi thân ý còn trần cũng vậy thì khoa học kêu là vật lý tức là chưa có sự sống chưa có cái biết à, thì duy thức gọi là địa ngục vô gián gồm có sắc thiên y xúc pháp do tới thức thức thì chúng ta thấy chưa có thức là cái gì thức là cái biết thì cái biết đầu tiên của ngạ quỷ thì khoa học kêu đó là tâm lý thì gồm có cái biết dễ chịu khó chịu không dễ chịu khó chịu lờ mờ chưa có tư tưởng gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thân thức cái ý riêng nha cái này thì khác rồi ạ đó rồi bây giờ cái này là cái biết mà chưa có sự phân biệt của tư tưởng rồi tới đây thì dễ rồi đó nhưng mà tới cái này khó ạ ý thức tức là cái óc chứ không phải là mặt na mặt na là qua tới ý xúc lắm ở ờ, ý xúc này à, thành ra từ đây đó là sống theo bản năng mà chúng ta kêu là sống giống như là bốn đường ác gồm có 18 cái này còn qua đây là bắt đầu chúng ta tiến quá đấy tức là có nghiệp còn bốn đường ác chưa có nghiệp sống theo cái bản năng tức là nghĩ sao làm vậy mà không có cái ý chí cải sửa gì hết thì cái pháp trần này nó khó đấy ý căn là ông tiếp xúc với pháp trần phát hiện ý thức pháp trần là cái gì thì nó có hai cái pháp trần một cái đó là sắc thinh hương vị xúc được cái tư tưởng cái ốc lờ mờ của tư tưởng mới cải sửa lại thành ra có sự phân biệt cảm giác thì chưa có phân biệt còn tới cái ốc là nó phân biệt phân biệt theo thú vật tức là phân biệt một cách lờ mờ thôi à, cái này là vợ cái này là con à, cái này là người nam cái này là người nữ nhưng mà khi cái tình dục nổi lên rồi thì loài thú này nó trở về ngạ quỷ nó giao cấu với con luôn còn khi nó đói rồi đó thì nó biết là con nó không ăn nhưng mà khi đói quá rồi đó thì con cọp cái con cột con sư tử cái ăn thịt con luôn lúc mấy giờ trở là ngày quỷ thành ra giữa căn và trần nó đổi nhau hoài còn giữa thức này cũng vậy thức với cái cái ý thức gì nhãn, nhãn thức nó cũng sửa ra chút xíu thôi thì trong quý vị có đủ hết thì trong kinh có kể là hai vợ chồng với đứa con đi qua sa mạc người ta đấy thì qua sa mạc đói quá hai vợ chồng là bàn nhau làm thịt con ăn chúng tôi chết hết cả ba thì đó là chúng ta thấy từ đó họ xuống tới súc sanh ông quốc đầu lam phất là cõi trời phi phi tưởng giải đức phật mà cao nhất ấn độ mà nổi sân thì trong lúc phi tưởng làm sao xá đọa được tới chỗ ông xả thiền trong đó nhàm chán xả thiền ra cõi người cõi trời rồi ông nhớ lại con con con con con cá nó ăn móng ông bực ông đọa xuống làm súc sanh từ khỏi trời vô sắc đó mà đọa xuống một cái là thành súc sanh thì chúng ta thấy là đức phật thấy cái đó ngài thấy không ổn nhất là thời buổi này à. quý vị không qua bát nhã là quý vị chết thời buổi vật chất lên ngút trời quý vị hưởng thọ rồi vì cái tiền bạc mờ mắt cha con cũng thưa nhau anh em cũng thưa nhau À, mẹ con cũng thưa nhau tôi thấy trong báo rằng đó vì tiền bạc vì tiền bạc cái vị đất đi đành cái đó hơn tôi <laughs> thì tôi muốn quý vị đừng có lọt vào trong có bốn bốn đường ác này đó mà không lọt thì quý vị phải thấy rõ còn quý vị thấy mờ mờ đó thì quý vị dọt qua cõi người trời mà quý vị lên cao nữa thì đỡ đó lên tới cái thọ này đó, cõi trời sắc giới là quý vị không còn chiếm hữu bên ngoài nữa quý vị thì ăn uống bằng cái xúc thực là hỷ lạc thôi chứ không ăn bằng cơm gạo nữa ăn cái cơm gạo là tranh nhau dữ lắm đấy phải có tiền mới ăn được mà cơm gạo không nói gì mà còn cái xì kem ma tí cái cà phê cái thuốc hút người nam thì đủ thứ còn người nữ thì còn có người ghiền cà phê mà cái nặng nhất của người nữ là son phấn <laughs> không có thì là dám giết cha giết mẹ đấy khi mà tới cái cử đó rồi còn người nam thì xì ke ma túy mà tôi thấy bây giờ người nữ xì ke ma túy nữa nha không biết mấy người lớn làm sao chứ con nít nhỏ con gái 13, 14 tuổi nó chết làm sao nó ra ngoài đường lộ tôi đi báo tôi thấy nó múa nó không sợ gì ai hết trơn tôi mới hỏi mấy bà tôi nói nó bệnh tâm thần nó không phải đâu chứ ơi nó chết xì ke đấy nó nói trời con gái mà chết xì ke nó giờ không có gái trai nữa thành là mấy bà có con rồi cố gắng giữ con mình nhá gần mực thì đen tu hành phải có có bạn nhưng mà phải lựa bạn cho nó mấy ông bà phải để ý tới nó một chút chứ còn cứ lo làm ăn không thì lo mới là mệt với nó cho nó chơi với bạn mà phải lựa bạn thì mấy bà lớn tuổi là biết đứa bạn nào tốt xấu nó mở miệng nó biết đi thưa về trình nó biết kêu bà hay là kêu xưng con này kia nói chuyện đàng hoàng mở miệng không chửi thề thì ở với nó mình cho nó đến nhà mình vài lần nó chừng chục lần nó biết tánh tịch đó. thì con nên chơi mấy đứa này còn mấy đứa rồi mà nhỏ nhỏ mà đi nhậu rồi hút xì ke ma túy mà con mắt kiến đeo ba bốn độ thì coi chừng <laughs> con nít mà làm gì mà đeo ba bốn độ cái đó là gam hay cái gì đó tôi nghe hỏi <laughs> với mạng gì đó không biết nó mê cho tới tôi đi ngang cái chỗ mà có đâu có phật tử à, hai ba cô tôi khuyên hoài không bỏ được nó có có mạng cái gì đó kêu là cái gì đó gam gì đó bảy tám cái nó ngồi nó mê say trong đó rồi không biết nó kiếm tiền sao mà đêm nó ở ngủ đó luôn sáng tôi đi bác bảy tám giờ tôi thấy nó nằm ngủ bốn năm đứa trai gái có hết 13, 14 tuổi tôi mới kêu con nhỏ chủ quán mới nói là, là phật tử <laughs> tôi nói mấy chứa này ở đâu vậy nó còn không biết nhà mà nó chơi gam chơi gì đó rồi nó không chỗ ngủ nó ngủ này tới sáng rồi sao tôi nói trời đất cái này là không dám về nhà thì quý vị coi chừng con quý vị cũng ở trạng thái đó cha mẹ phải để ý tới con một chút đừng có cấm đừng có cho nó không có bản không được tôi nói chim có đàn cùng hót thì tiếng hót mới hay mà ngựa có bạn cùng đua thì nước đua mới mạnh huống chi là người sống mà không có bạn ăn cơm có canh thì tu hành có bạn nhưng mà quý vị lựa bạn xấu thì quý vị chết Còn quý vị lựa bạn tốt quý vị tiếc quá nhiều tôn giáo à, bây giờ người ta mê vấn đề sấm giảng rồi đó bạn xấu á nói về thiên cơ sấm giảng không à. à tôi thấy có phật tử mà cả sư cô nữa đấy <laughs> vô nói với sư là ông có ông sư đó ông nói là sắp đến rồi sư ơi à, mất hội long qua ở châu đốc làm sao đó tôi nói chết chết cô là sư cô mà cô nói cái này là cô cào cốc thêm một lần nữa đấy sư cô mà con mấy sấm giảng Câu hỏi cái đó không có hồi xưa Tôi nói tôi không phải nói không có Mà tôi không phải nói có Mà tôi nói cô là người xuất gia Mà cô nói cô đó là cô dở Cuộc đời cái gì cũng có Mà cái gì cũng không có hết trơn á Mà có hay không là do mình Cô có quyền cải sửa sấm giảng Có quyền cải sở cái ngày mà tặng thế đó Chứ thế giới là không cải sửa được Thế giới là ai? thế giới là cô cô là một thành phần của gia đình gia đình của cô là một thành phần của cái tỉnh trà vinh này tỉnh trà vinh là một cái thành phần của nước việt nam nước việt nam là cái thành phần của cả thế giới thế giới là một cái thành phần của vô lượng thế giới vũ trụ bây giờ cô cầu thế giới cải sửa mà chính cô chưa cải sửa thì như con người cô là bây giờ cái hội lâu qua nó phải có tôi thì không phải có không có mà tôi lo tôi trước đấy à, tôi mà thành một cái gia đình tôi hạnh phúc phật tử đây rất yên vui mà tỉnh yên vui thì cái tỉnh Đà Vinh này ngon lành Mà tỉnh Đà Vinh mà yên vui rồi thì nước Việt Nam này hạng nhất Nước Việt Nam hết tới ảnh hưởng tới Lèo, Cao Miên, ảnh hưởng tới Mỹ Cả thế giới Thì không hòa bình sao được Thành ra đừng cầu thế giới hòa bình Mình hòa bình trước Đức Phật có làm thế giới hòa bình không? Cái nước Ấn Độ mà còn không hòa còn Đức Phật giết hết dòng họ thích đức phật còn ra cản vua lưu ly ba lần không được giết sạch vua a xà thế mà giết tần bà sa la đệ tử ruột của phật nó có cản gì được đâu bề mặt đa còn lăn đá cho phật dập chân đức phật có đem gọi bình cho ấn độ đâu đừng nói là thế giới nhưng mà đem gọi bình cho ai cho mỗi người một ngàn hai trăm năm chục a la hán là thời ngày là hòa bình tức là hòa bình của mỗi người mà tại sao không tu mà nó mong cầu ngày mai tận thế hay không tận thế nếu quý vị không tu thì có thể tận thế trước còn quý vị tu cải sửa có thể tận kế một vài năm sau còn nếu cả thế giới 3 tỷ người mà cải sửa hết thì đâu có tận thế được thì tận thế cũng nằm trong tay thế giới này nếu 6 tỷ người biết tu hết tôi bảo đảm là không có tận thế mà trong đó có một tỷ là chịu tu bốn năm tỷ không tu thì phải tận thế thôi cũng như nó năm 2000 tận thế có hay không đúng là có nhưng mà tại sao không có <laughs> vì chúng ta tu năm đó là tội giới nhiều kỳ này cũng tội giới nhiều rồi hãy qua cái thôi không tu nữa <laughs> rồi bây giờ nó tận thế lọ thế vô tu lại nữa cái gì như con đường ươi có kỳ như cái đĩa thành ra quý vị phải hiểu người phật tử phải hiểu cái đó ở đây tới tận thế nói sao siêu nói không có tận thế tôi không nói không có mà tôi không nói có mà tôi không nói đúng ngày giờ thì chúng ta thấy đó là cái tận thế này đó là cả thế giới chấp nhận hồi xưa sấm giảng nói là thời ông nguyễn minh khiêm tới nay là cả ngàn năm rồi mà vẫn đúng mà ông nguyễn minh khiêm trạng trình đó không dám xác định cái ngày xác định nó năm thìn thôi tức là 2012 còn sấm giảng ở Quỳnh Phú Sổ Hảo cũng xác định năm tình chứ không dám nói ngày rồi sau các nhà chiêm tinh thế giới tức là các nhà quyền bí đó cái người coi bói đó của thế giới xác định là đúng ngày tháng 12 ngày 21 mà tôi dám bảo đảm là chưa chắc đúng được <laughs> nếu quý vị chịu tu là nó kể kéo dài một vài năm còn nếu cả thế giới tu bảo đảm không bao giờ có tận thế bây giờ quả địa cầu nóng nè nữa là nước kêu bằng tràn ngập kêu là hồng thủy hồng là tràn ngập mà nước tràn ngập là do ai do quý vị do cái cộng nghiệp thì chết là phải chết hết dĩ nhiên rồi nếu một mình mình mà cải sửa hết làm sao cải sửa được quý vị sống ở trong đi lên một chiếc xe ba năm chục chỗ ngồi mà chiếc xe này xuống dưới sông thì quý vị cũng phải xuống sông làm sao quý vị <laughs> ngồi ngoài xe đâu được nhưng mà chưa chắc là trong đó năm chục chết hết có thể là bốn chục ba chục người chết mà hai chục người có mười người say sát gãy tay gãy chân có mười người không đụng cái gì hết tại sao vậy đức quan âm cứu mình hả quan âm như vậy là quan âm khó không sư quan âm cứu mà không cứu cứu mình là do chính mình nhưng mà quan âm cứu là do mình cảm từ ngài ứng thôi ví dụ giảng sanh nói phật a di đà tiếp dẫn có không nếu nói có là sai mà không có là trật người <laughs> phật tử phải nắm cái tôi giảng tới cái gốc nha nói a di đà tiếp dẫn con về cực lạc là nói dốc nói a di đà không tiếp dẫn về cực lạc là nói sai a di đà tiếp dẫn người nào nhất niệm và phát nguyện phải không mà quý vị tạp niệm bây giờ kêu a di đà tiếp dẫn này tiếp dẫn không mình phải hiểu cho đó thành đã nói y đà không tiếp dẫn tại sao người niệm phật có người giảng sanh có xá lợi có người không có tại a di đà thương ghét có vụ đó thành đã tôi giảng cái gì tôi giảng căn bản Thành ra nguyện, cái nguyện 18, 19, 20 đó, ít ai giảng Mà giảng mỗi người giảng khác, tôi giảng khác Mà tôi giảng là tôi chứng minh rõ ràng Nha, Thành ra quý vị phải cố gắng làm sao hiểu Phật Pháp Tôi không phải nói là tôi đúng Nhưng mà tôi làm sao Đạo Phật sáng tỏ Chứ bây giờ không biết ai đúng Mỗi người giảng mỗi cách mà cái cách tôi giảng thì khác hết Tịnh độ tới tôi thì nó khác là tịnh độ của tôi à, mà tứ niệm xứ này cũng vậy tới tôi là tứ niệm xứ của tôi cũng Đức Phật nhưng mà qua cái hiểu biết qua cặp cách màu của tôi thì thành nó của tôi thành ra tôi biểu gì đừng tin tôi mà cứ nghe rồi áp dụng vào trong cuộc sống mình ích lợi cho mình ích lợi cho mọi người thì đó là đúng nào thành ra ở đây là tôi thấy giờ chúng ta đi cái này trước bốn đường ác mình tưởng đâu địa ngục có 18 tầng như sư cô treo ở đó trong này cũng có đủ rồi nhưng bây giờ mình thân người mà cái tâm mình dính mắc vào địa ngục là do lo cái sắc thân hương vị xúc thôi tức là gìn vật ăn uống tiền bạc sắc đẹp này kia thì hiện giờ bây giờ người mà có cái tâm đó thì giết cha giết mẹ xì ke ma túy thì cái đó làm sao gọi là cái tâm của người được tâm đó là tâm của địa ngục vô gián ngay bây giờ điên rồi người giết cha giết mẹ giờ công an không bắt cũng điên cái đâu gì phải biết ha để tôi giảng rành nữa nhưng mà thôi giảng rồi thì mất giờ còn nếu mình có cái biết có cái sự sống thì nó nhẹ hơn cái này thì ngay bây giờ mình là liên cầu khử gián liên cầu khử gián thì nó tương tự như là có cây có cây là nó có cái sự sống nó hút nước biết che ra ánh nắng chỉ bao nhiêu thôi chứ quý vị trồng cây bồ đề đố mà quý vị về nó mừng con chó nó biết mừng quát đuôi còn cây bồ đề có bây giờ quý vị về mà nó quát đuôi hay là nó phe phải cái lá nó mừng ông chủ nó không không có vụ đó nó chưa có tư tưởng thành ra sư trưởng rất hay coi cái quyển ờ, lục căn của ngài đó. thì ngài nói cái ngạ quỷ đó cái đầu dưới đất cái chân trên trời thì quý sư gọi cái gốc cây ở đâu đất cái hoang cây ở đâu cây trống tức lên trời thành ra kêu là giải đạo quyền cởi mở cái ách giải ngược thì nếu có cây thì nó thấy cảnh giới của nó đau khổ vô cùng còn quý vị gửi có người băng quý vị thấy thơm quý vị thích nó khổ muốn chết luôn thành ra tôi thấy không hiểu đạo phật là khó lắm chính mấy ông thi sĩ hồi xưa học giỏi nó mà cũng còn lắm kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo giữa trời rách đá treo leo ai mà chịu rét thì trèo với thông làm người nó khổ làm cây thông sướng hơn mà nếu mình là cây thông rồi mình mới thấy cái khổ của cây thông à, kiếp sau sinh sớ làm làm người thì khó mà làm chó thì dễ chịu làm chó không chó đâu có dám bắt nạt người còn người bắt nạt chó đánh đập và ăn thịt luôn cày tơ con chó chịu thôi ở đây bán thiện nam có cày tơ không chắc chưa mà có bài quậy món này chắc có bây giờ ở ngoài nó bán đủ thứ hấp dẫn lắm tôi nghe mấy cô lại mép tôi nói là giữ giới mà chưa cấm ăn gà vịt heo chó vậy mấy ông là thịt bò nấu hết mấy ngày ăn mặn mới vậy ra ăn hủ tiếu thịt bò phạm hữu sư tôi nói có đó mỗi ai nấy lo còn ai nấy giữ tôi giảng là giảng vậy thôi chứ còn thọ giới không giữ thì mình phải chịu nhân quả chứ không lẽ tôi vô đó thế nhưng mà tôi buồn à tôi nói thiệt trong đó tôi buồn buồn không phải là buồn quý vị mà tôi buồn tôi thiếu cái đức thành ra quý vị thọ giới là cố gắng giữ cho tôi vui tôi vui tôi ở lợi quý vị thời gian không mà tôi vô là thiêu á không được xong là tôi đi á tôi không muốn ở cõi này nữa thì thôi giờ chúng ta trở lại thì cái nhãn thức này chúng ta dễ định nghĩa căn trần thức dễ có cái ý căn pháp trần do ý thức này là khó vậy thì pháp trần là cái gì pháp trần nó có hai cái một cái là nó sửa sắc thêm hương vị xúc là năm cái cảm giác thành ra cái tư tưởng phân biệt thành ra quý vị để ý trong con người quý vị đó thấy không mắt tai mũi lưỡi thân quý vị mốt con mắt hư mốt con mắt bỏ còn sống không sống không không hả à còn bây giờ hư cái lỗ tai điếc điếc hay cái lỗ tai như tôi điếc là còn sống không à còn bây giờ cái lỗ mũi nó nghẹt hay mổ bỏ cái lỗ mũi còn sống không bây giờ cái lưỡi nó đớ các cái lưỡi người câm còn sống không sống rồi chặt cái tay chặt cái chân sống không chặt cái đầu sống không ờ, thành ra thành ra cái ốc này quan trọng hơn là mắt tay mũi lưỡi thân hiểu không trong con người mình phải hiểu nha cái đó là mình ngồi thiền ôn lại sẽ bỏ mai mốt quên ạ nó chặt cái đầu vẫn còn sống là mọi tội nghiệp cho tôi rồi ờ, nói mất mốc con mắt là con chết không có chết đâu mốc hai con mắt cũng còn sống thấy mấy người đuôi không <laughs> sống không họ có thấy gì đâu nhưng mà họ sống thành ra mình nên nhớ trong mắt tay mũi lưỡi thân ốc này chứ còn cái này quan trọng nhất cái đầu nó quan trọng bởi vì nó cái đất nước lửa gió nó di tế hơn biết di tế không cái cây bồ đề đó phải đất nước lửa gió không cái gạch này phải đất nước lửa gió không rồi cái xác thân con bò con chó phải đất nước lửa gió không rồi xác thân quý vị phải đất nước lửa gió không à, một thứ không <laughs> nói một thứ thì sai mà nói hai là hai là trật phải vậy không quý vị đem cây bồ đề quý vị đốt thành cái gì thành chó gạch này quý vị đập bể quý vị đốt coi thành gì thành tro rồi cái thân quý vị đốt mà nếu chưa đắc quả chưa giảng sanh thì thành gì đóng tro nhưng mà khác cái thân của cỏ cây khác thân của trâu bò nó hôi cỏ cây nó hôi hơn nữa à. nhưng đối với người ta thì mình thấy người quái nó <laughs> chứ còn nó là phải tiến quá lên trâu bò rồi thân trâu bò với thân người ta cái nào hôi hơn Chứ trâu bò hơi hơn Tại vì nó không biết tắm rửa Mà mình không tắm thì mình không thua gì trâu bò đâu Cũng hôi rình à <laughs> Thành ra quý vị phải để ý trong sắc thân mình so sánh bên ngoài Thì quý vị thấy nói khác là sai mà nói giống là là trật Nó tùy theo cái sự tiến hóa Cái thân sắc Phật của Đức Phật ra heo thôn Màu vàng ánh có hào quang Mà quý vị không nhìn thấy khỏi trời người ta nhìn thấy thành ra do cái thân của người đó và do cái nhìn của người đó thì cảnh vật nó thay đổi tôi đã giảng rồi à, cái nhận thức của cõi này khác nhận thức của cõi trời khác nhận thức của a la hán khác nhận thức như lai còn khác nhưng mà sự vật cũng vậy thôi nếu tôi là người thì tôi thấy nước là nước còn cái nhà của hậu thấy nước là oxy trố còn ngã quỷ thấy nước là máu như vậy nước là gì rất là hào quang không có gì hết có ai muốn chụp mũ thì sao thì chụp để chụp làm máu thì mình tự làm khổ mình để uống nước không được còn chụp mũ nó là hydro oxy thì nó cao hơn nhưng mà nó cũng là một vật thôi mà vật này là không hình không tướng rồi tùy cái khoái mình chụp nó làm sao thì mình chịu thành ra đừng có trách địa ngục ngạ quỷ là địa xấu xa nó có trong người mình giờ mình tu mình thăng qua lên thì tất nhiên mà lên khỏi người trời thăng qua nữa thì lên khỏi tứ thánh và toàn giác nữa thì qua cái cuối cùng này thì thôi hết khổ hết khổ là phải chạy trốn khỏi đời này không phải không gạt đầu phải phải không phải là tôi cạo tóc đó cũng ở trong cõi đời nhưng mà sao hả à, đức phật có sống trong đời này không nhưng ngài có khổ không cõi này cõi phải là cõi khổ không sanh già bệnh chết thương yêu xa lìa thường ghét cờ gỡ phải khổ không con nín thinh vậy nè phải hay không phải không phải sanh già bệnh chết là khổ không phải ai ai nói phải ai nói không phải phải thì phải cạo đầu còn không phải thì cầu đạo phải cũng sai mà không phải cũng lầm phải đối với chúng sanh này mà không đối với chúng sanh khác mà không phải cũng đối với chúng sanh này và không đối với chúng sanh khác thành ra phải cũng sai mà không phải cũng lầm hiểu không thành ra tất cả đều sai hết cầu vượt vô bao nhiêu cõi này cũng đều sai hết chỉ có ai là hán mới hết thôi còn bao nhiêu là sai lầm nhưng mà có cái sai cao thượng của cõi trời có cái sai đi tiện của bốn đường ác thì quý vị có sai thì sai cao thượng có ghiền thì ghiền cái cao thượng <laughs> cũng như tôi vừa ghiền cái cao thượng nhưng mà chưa giải thoát đâu nhưng mà nhờ cái cao thượng có thiện trí thức có phật ra đời chỉ mình giải thoát được còn cái cao cái cái ghiền mà đê tiện dầu có phật có chỉ thì cũng trơ trơ lì lì thôi đó là chúng ta đang học tới ở trong xác thân này để chúng ta hiểu rõ nó thì chúng ta chạy trốn cải sửa để chúng ta dọt lên cái cõi cõi người trời còn nếu gì cao nó khỏi dọt không cái nhận rõ nó như là nó niệm thân như là thân thì khỏi dọt đâu hết vì vị cứ ở trong này đừng có ghiền nó thôi mà đừng ghiền không bây giờ đây ai không ghiền đưa tay lên nè ai còn ghiền đưa tay lên nè trời ơi cái nào cũng nín thinh đó trời mà làm sao tôi giảng pháp này trời ai cũng có cái ghiền hết á nhưng mà cái ghiền cao thượng với ghiền đê tiện chỉ có bậc nào mới dám nói mình không ghiền như lai ai <laughs> là hán hết chưa là ăn hết rồi đấy nhưng mà không ghiền tam giới mà ghiền cái gì ghiền cái gì trời đất sao ngồi đức thánh ngài tôi cạo tóc đó không ghiền tam giới mà còn ghiền pháp giới thế giới cực lạc của a di đà tam giới là pháp giới ai nói pháp giới đội tay lên nè à? đưa cho thẳng tôi coi chứ ơi để tay xuống ai nói tam giới đưa tay lên là thế giới cực lạc của ai là thuộc về tam giới không lấy cái này thì lấy cái kia chứ trời ơi giờ không tam giới không pháp giới thì ở đâu giáo hội thì con không được là tôi khen mà bây giờ té hèn rồi đó tôi cạo tóc rồi à, heo bây giờ gội đầu hết đi tôi chứng minh cho cạo tóc làm biến hoa tôi là tôi khen ở đây xiên á mấy người trả bài được còn hơn vĩnh long bây giờ quá tệ ôm lại cái này tôi có giảng không có không nếu không là tôi cạo ạ à. còn nếu có là tôi cũng cạo ạ à. không là làm biến còn có mà quên thì cũng đáng cạo thôi đó thì bây giờ chúng ta thấy cái pháp này đó à, gồm có sắc thinh hương vị xúc mà được cái ý ốc này nó cải sửa thành ra có sự phân biệt còn cảm giác là chưa có phân biệt cảm giác dễ chịu khó chịu không dễ không khó tôi có giảng ba cảm giác này rồi ha cái không dễ không khó đó tôi nói lại cái nữa trời ơi tôi cán với pháp hộ quá dễ chịu là thí dụ chúng ta có một cái cảm giác lạc tỏ chúng ta dễ chịu ngược lại cảm giác lạc tỏ là khó chịu còn cảm thác không dễ không có là trạng thái vững dưng hôm đó tôi có thí dụ thí dụ quý vị ngồi đây nghe tôi giảng pháp bây giờ có cái đám ma ngoài đó à, nó đi ngang thì quý vị vững dưng có biết ai biết là đám ma nhưng mà đám ma ai mình không có buồn không có vui gì hết bây giờ có một phật tử chạy vô nó có đó là một phật tử ở trong này mà hướng dẫn chúng á John Pháp, giáo Pháp rất giỏi Một khi mà có kẹt cái gì cô giải thích cho mình Mà cô rất vui vẻ Bây giờ cô mất rồi, cô vô lò thiêu rồi Thì vui hay buồn Hồi nãy vẫn dưng bây giờ buồn Và nói đó là một Phật tử quậy nhất ở trong ngày đó Mỗi khi mà nghe Pháp ổng la ôm um sùm mới vô ổng xin tiền mà không cho ổng la ôm um sùm Ổng không cho mình nghe Pháp gì hết Bây giờ ổng vô là thiêu rồi Vui hay buồn cái đó là trạng thái vui và nó vui hay buồn là do mình đối cảnh thành ra cái cảm giác này cảm giác con mắt tai mũi lưỡi thân này có ba cái nhưng mà vô chạy hỏi tại sao cô vui không giải thích được phải qua cái ốc ốc là cái độc đáo cái ốc thì nó, nó bắt đầu nó có sự phân biệt bởi vì nó là đất nước lửa gió di tế thành ra nó không phải là chỗ của cảm giác mà là chỗ của sự phân biệt của tư tưởng à, thì nó mới sửa lợi nếu con mắt thấy này cái lỗ tai nghe mà nghe biết cảm giác vui buồn bây giờ nó sửa lợi cái vui hay cái buồn thì nó giải thích tại sao vui buồn thì nó nói tại người phật tử đó là phật tử ruột của tụi tôi tụi tôi tôn là sư tỷ bây giờ mất tụi tôi buồn thì cái đó là do cái ốc hiểu không đó thì giữa cảm giác và pháp trần nó khác pháp trần là sửa cái cảm giác sắc tinh hương vị này có một cái hình tướng rõ rệt hơn thì có hình tướng rõ rệt thì cái ý thức này là sự phân biệt của của tư tưởng còn cái này đó là cái sự cảm thọ của sắc thân mà xác thân khi nó hư nó đứt rồi thì chúng ta kêu là bán thân còn khi cái ốc khi mà nó đứt rồi chúng ta kêu lại cái gì à, nhũng não biết hai cái bệnh này không ở đây cho con thì đứt cũng là bán thân <laughs> đứt phân nửa thân mình thành đó bây giờ nhẹ đó đi còn chút ít mà đứt luôn một cái nguyên thân thì dù là thiêu đấy còn đứt nặng nữa là cử động không được chích vô không biết đâu nhưng mà có sự phân biệt không có không à, có còn có người nhúng não đó thì có sự phân biệt không có cảm giác không có không có có hưng gật đầu là cổ đành đó à, phải học cái rõ cái đó cái tư tưởng nó khác nó thuộc vào phần ốc còn các dây thần kinh nó thuộc vào phần thân mắt tai mũi lưỡi thân thành ra tôi mới phân tới đây là hết còn cái pháp này khác cái ý này khác cái ý này thuộc tư tưởng cái này thuộc về cảm giác thành ra cảm giác chỉ cho cái biết mà chưa phân biệt còn cái ý thức này là cho cái biết có sự phân biệt nhưng mà bản năng tức là sơ cơ thôi sống bằng bản năng thành ra cái pháp trần này nó có một cái là nó sửa hết cảm giác này thành ra nó rõ rệt hơn có sự phân biệt nhớ không thành ra pháp trần đó tức là sắc thi hương vị xúc được cải sửa thành có hình tướng được có sự phân biệt còn đây là năm cái cảm giác dễ chịu khó chịu mà không có phân biệt hiểu không còn cái pháp trần thứ hai nữa là khi con mắt có việc tiếp xúc với sắc trần hay là lỗ tai nghe cái tiếng đám ma thì bây giờ đám ma đi qua rồi tối về quý vị mới gặp nhau hỏi rồi, sáng cái đám ma của ai đó thì bây giờ làm sao cái ốc này mới nhớ lại nhớ lại cái tiếng kèn tiếng trống tiếng đánh ma của đám ma đó thì cái tiếng này phải là cái tiếng của đám ma không phải nhưng là phải tiếng của cái lỗ tai nghe cái âm thanh đám ma không phải không không mà là do cái sự nhớ lại của pháp trần thành ra pháp trần là có hai cái một cái pháp trần của ngũ câu ý thức một cái pháp trần của độc đầu ý thức ngũ câu ý thức là có mắt tai mũi lưỡi thân còn đọc đầu là ý thức nó làm một mình ví dụ tôi nghe tiếng đám ma bây giờ đám ma đang đi ngang thì cái đó là ngủ câu hay là đọc đầu à, ngũ câu tức là cái ý có ốc này làm việc với cái cái lỗ tai còn bây giờ xuống dưới tôi về tỉnh xá tôi hỏi nãy có đám ma đi ngang chưa biết đám ma có ai không thì bây giờ tôi trả lời tôi nhớ lại thì cái nhớ lại là có cái lỗ tai trong đó không không hoàn toàn là cái ý này không nó hồi tưởng chúng ta từng nói hồi tưởng đó. thì chính cái hồi tưởng này độc đáo lắm nha nó sẽ tạo ra mấy cảnh giới sau này bây giờ nếu chúng ta làm việc với ngũ câu đây thì nó thường kêu là cộng nghiệp cái nghiệp chung của mọi người nhưng mà khi về tôi hồi tưởng lại tôi không đồng ý tôi cải sửa thì kêu là chuyển nghiệp quý vị về ngồi thiền mới thấy ra, mình tệ quá sư nói vậy thôi bây giờ tại ở đó mình ăn chay có 10 ngày thôi giờ mình ăn chay trường mình cạo cái đầu trọc để cho sư mừng mà muốn vậy thì mình phải tu đến tám giới và nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền thì cái này do cái cái ý này nó cải sửa thì cái này kêu là biệt nghiệp khi quý vị cải sửa tám giới là toàn thể cái này cải sửa theo không không có vụ đó đâu <laughs> do hoàn cảnh do ý chí của mỗi người cải sửa nếu cải sửa vậy rồi quý vị còn sống cái cái nghiệp người nữa không còn sống ý xúc nữa không quý vị sẽ dọt qua ý thọ quý vị nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền niệm phật khỏi đến thì cái trình độ quý vị cao hơn trình độ của cõi người thì tất cả đều do cái ý này thì chừng đó không còn kêu là cái ốc nữa mà kêu là mặt na mặt na ra cải sửa thành ra cái pháp trần là có hai cái pháp trần pháp trần của cộng nghiệp tức là ngũ câu ý thức pháp trần của biệt nghiệp tức là độc đầu ý thức ý thức làm việc một mình thì cái ý mà độc đầu ý thức đó ngũ câu ý thức thì ví dụ có cái nhìn giống nhau hết rồi cái độc độ ý thức cái nhìn cũng giống như mình có quyền cải sửa cái nhìn của mình hay cải sửa cái nghiệp người trời người trời rồi mình dọt qua cõi trời sắc giới thì có dẫn đi đây nhưng mà khi chết quý vị sanh vào cảnh giới cá đi đây là đi cái thân thôi còn cái tâm quý vị là cao hơn rồi người ta niệm phật thì đếm từ một tới mười muốn chết mà ta chưa nhất niệm mình coi đếm mình nhớ cái là có tiếng niệm phật rồi thì ai biết quý vị được mình biết Thành ra khi chết cái thân này rồi quý vị không mang thân người nữa Mà mang thân gì? Mang thân gì? Trời ơi ngồi nín thinh à Mang thân trời mà trời gì mới được Hả? Trời dục hả? Rồi sắc giới mà sắc giới nào? Sơ hay nhị hay tam? Sắc giới nào? Bi trời đất ơi nói liền đi quỳ ở mất công hết tức thì giờ hết hả à? có nói gì tôi có nghe đâu coi sắc giới coi sơ tiền hay nhị tiền ôi đất ngồi xuống sắc giới của nhị tiền Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 Niệm Phật khỏi đếm là sơ thiền Khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật Thì là nhị thiền Chừng nào liên tục tới mất thân nữa Chỉ còn cái cảm giác toàn thân và cái tư tưởng niệm Phật Thì đây mới là tam thiền còn mất luôn sát thân, mất luôn cảm giác Chỉ còn tư tưởng không, đây mới tứ tiền Tôi giảng hết rồi Trời ơi ráng cho được tội nghiệp tôi